với thời gian cách ly xã hội ở nhà 14 ngày thì chắc chắn là đấy là một cái trải nghiệm không hề thoải mái gì thì loanh quanh ở nhà thì mình cũng nghĩ ra vài cách để muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để cho cái thời gian của một ngày nó trôi qua thật là nhanh trong cái thời gian nghỉ đến 2 tuần ở nhà thì chúng ta cũng không phải đi học chúng ta cũng không phải đi làm nên cũng không phải dậy sớm để thực hiện những cái công việc đấy thì chúng ta cứ ngủ sớm thoải à thì chúng ta cứ ngủ nướng thoải mái thôi ngủ dậy thì mở cửa mở rèm ra đón ánh đón ánh sáng ở nhà dọn dẹp chăn đệm cho nó sạch sẽ và không biết là nhà các bạn thì có nuôi thú cưng không nhà mình có nuôi hai con chó thì cái việc sáng đầu tiên mình dậy sau khi dọn dẹp ở trong phòng ngủ xong là mình phải đi lau nhà cho nó tại vì chúng à, nó phi ra ban đêm chúng nó phi ra mấy cái góc quen của nó kiểu gì sáng dậy mình phải đi lau nhìn các cái góc của nó nhìn các cái góc nó đã phi ra đấy để đi lau cho cẩn thận nếu không thì mình là người ăn đủ việc thứ hai sau khi mà dọn dẹp lau nhà lau cửa xong thì tất nhiên là bắt đầu phải đến cái bước gọi là vệ sinh cá nhân rồi đánh răng rửa mặt rồi chải đầu chải tóc cạo râu đó là một cái bước mà trong cái thời gian rảnh này bình thường chúng ta phải gấp gáp kịp để còn đi làm thì bây giờ chúng ta cứ nhẩn nha làm đến khi nào mình thích thì xong thôi có thể mất 10 15 phút vệ sinh cũng được không ai cấm cả đúng không việc thứ ba là ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chúng ta nên tập thể dục một chút như mình cũng thế mình cũng sẽ tập thể dục mình sẽ chống đẩy vài cái tập tạ vài cái để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh nhất là trong cái mùa dịch bệnh này khi mà cơ thể mình khỏe thì mình mới có sức khỏe để mà chống chọi được với cả bệnh tật chống chọi được với cả virus đúng không anh em việc thứ tư là sau khi đã tập thể dục xong thì là đến cái lúc mà bà xã bắt đầu nấu cơm hay như ở nhà anh em có thể là vợ là mẹ bắt đầu nấu cơm thì chúng ta rảnh chúng ta cũng nên thò tay vào giúp cho cái công việc nội trợ của vợ mình thế như mình mình cũng chỉ lanh quanh nhặt rau rồi trộn đồ lên nhưng còn nấu đồ chủ nấu đồ chủ yếu thì vẫn là vợ mình làm và sau đó là việc của mình là ăn thôi và nếu anh em tốt hơn nữa thì nên rửa bát mình nghĩ là nên đi rửa bát ngon quá trong ăn à, vụng miếng vậy ạ vậy là đã kết thúc xong bữa ăn trưa thì cái khoảng thời gian bữa ăn trưa nó ăn xong lúc chắc là mình nghĩ là nhanh nó phải ở rơi khoảng tầm 12 rưỡi một giờ xong ăn trưa là cái khoảng thời gian là mình bắt đầu nằm để nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì trong lúc đấy mình có thể mình xem youtube chẳng hạn ví dụ như ở đây mình đang xem một cái youtube rất hay của anh chàng lặn ờ, one bridge around the world một hơi lặn vòng quanh thế giới Đây, các bạn xem đỉnh cao đó thì cái việc mà xem YouTube này nhiều khi mình cũng không để ý lắm đâu nhưng mà mình cứ các cái video nó cứ play tiếp nhau ấy, nối tiếp nhau giống kiểu mình đang nói với các bạn này thì ừ, thời gian nó trôi nhanh lắm có khi một hai tiếng trôi qua ngay hoặc là các bạn có thể đọc sách đây như cuốn sách này của mình này những cái sách uh, dạy làm người rồi triết lý nọ kia thứ mình nhiều lắm mình đọc hết rồi nhưng mà cái cuốn sách này là mới thì liên quan đến ờ, sách về marketing nó không phải lĩnh vực của mình đây còn là chuyện hài giống như quyển này đây quyển này <laughs> chuyện võ tầm đánh mèo đây mình còn một bộ what else ừ. đó những cái đống này mình chưa đọc chắc là trong ờ, mười mấy ờ, ngày cách ly xã hội ở nhà thì mình sẽ đọc hết việc thứ năm mà sau khi đã ăn trưa nghỉ ngơi rồi thì chúng ta cứ thế mà thư giãn nằm nghỉ thư giãn thôi nằm nghỉ thư giãn thôi và chúng ta sẽ nhanh chóng chìm vào cái giấc ngủ trưa cái khoảng thời gian mặt nghệt nhất chính là lúc mà vừa ngủ dậy giờ à? như là vừa mình mới à, xem youtube học cách à, làm một món cà phê trứng đấy mà và điều thứ sáu là nếu như mà mẹ bạn hoặc là vợ bạn rất thích cái việc nội trợ nấu nướng thì sẽ bày ra một cái món gì đấy nấu nướng một cái món ăn vặt gì đấy thì ừ. chúng ta cũng nên giúp đỡ chơi cùng như vợ mình làm cà phê trứng ừ. đây như anh em đang thấy là vợ mình còn làm cả quẩy thì mình cứ lanh quanh mình giúp cắt bột trộn bột rồi nắn nủng linh tinh nói chung là lanh quanh thôi thì cũng mất khá nhiều thời gian hai ba tiếng bay ngay cũng không phải là ít đâu đây sau một thời gian nấu nướng thì cái món quẩy của vợ mình đã hoàn thành lần đầu tiên vợ mình à? làm mình cũng lọ mọ một chút nghe thấy đỉnh không lần đầu tiên làm món quẩy cực kỳ ngon cực cực cực ngon buổi chiều cuối ngày là công việc đi dạo và chạy tập thể dục thể thao sức khỏe <laughs> điều số 7 tức là chúng ta xuống dưới nhà tập thể dục thể thao tất nhiên trong cái lúc mà mình đi tập thể dục thể thao ở những nơi công cộng thì mình thì mình cũng nên tránh người ta ra chạy cách xa người ta ra theo như của chính phủ khuyến cáo cách xa 2 mét mình không thể là đi khác con đường người ta được nhưng mình cách xa người ta ra như thế cho an toàn cho chính họ cho chính mình và đeo khẩu trang trong khi tập thể dục sau khi mà chạy xong thì nó cũng đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ tối rồi thì mình đi tắm đi tắm xong nó sẽ làm cho mình thư giãn mình có thể nghiệm nhiều thứ thì tắm nó mất khoảng nửa tiếng nữa sau khi tắm xong thì mình bắt đầu lại lại vào mình vào Facebook mình vào YouTube các thứ loanh quanh đến khoảng 90 giờ và đến lúc đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể lên giường để bật TV lên xem những chương trình ta yêu thích Discovery Channel, Animal Planet hoặc là vào Netflix xem phim với những phim nó rất nhiều season chẳng hạn ví dụ Breaking Bad hoặc là Hạng Ánh Anh đi, phim Hàn Quốc ừ, rất nhiều tập cày một lúc là 12 giờ 1 giờ đêm ngay lúc đấy chúng ta có thể ngủ rồi và để có năng lượng để có rất nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mai cách ly mới du lịch quanh nhà từ phòng khách và cái chu trình này chúng ta sẽ lặp lại trong vòng 14 ngày hy vọng là các bạn sẽ không quá chán à, thực ra thì mình còn có một cái nữa mà mình quên không nhắc đến tại vì đợt này mình cũng xong rồi mình không nhắc lại đấy chính là game khi mà bạn chơi game thời gian trôi qua cực nhanh nhất là những game mà khủng ví dụ như vừa rồi mình chơi game cái game Witcher 2, Witcher 3 cái bộ cài đã 450 g rồi bạn chơi là một tuần nó bay như kiểu trong một chớp mắt luôn đi tất nhiên là nó là game tiếng Anh nên mình sẽ phải tìm tòi mình đọc mình hiểu một tí hoặc là có thể tìm bản crack bản Việt hóa chơi cũng được nhưng mà chơi game tiêu thời gian